dấu em vào mùa thu cúc tan em thắm lại một mình cùng hoa dài em dịu sang bên xuân dấu em vào mùa đông hanh heo vàng lá rụng tích nhựa trôi ù nóng âm thầm em đợi xuân dấu mùa xuân vui trong bao kẻ lá hương mùi xuân lan tỏa gọi hồn ông bướm qua dấu em vào mùa hạ sen hồng tắm thơm ra đã bao mùa đi qua em vẫn là của nàng em là của riêng anh một đời xin trao tặng em là của riêng anh dấu em vào mùa thu cúc tàn em thắm lại một mình cùng hoa dài em dịu sang bên sông dấu em vào mùa đông hanh heo vàng lá rụng tích nhựa trôi ù nóng âm thầm em đời kẽ lá hương mùi xuân lan tỏa gọi hồn ong bướm qua dấu em vào mùa hạ sen hồng tắm thơm ra đã bao mùa đi qua em vẫn là của là em là của riêng anh một đời xin trao tặng là hoa của đất em là sương của trời em là duyên của đời em làm anh chơi vơi em là duyên của đời em làm anh chơi vơi em là hoa của đất em là sương của trời em là duyên đời em làm anh chơi vơi em là duyên của đời em làm anh chơi